La Mã lý thuyết diện tích hình thang các cụ ngày xưa đã có một câu thơ rồi muốn tính diện tích hình thang đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào cộng vào nhân với chiều cao chia đôi lấy lửa thế nào cũng ra đó vậy các con ghi vào trong vở cho thầy công thức diện tích của hình thang như sau thầy có một hình thang ABCD đáy lớn ad thì ký là a nhỏ Đáy nhỏ BC thì ký hiệu là B nhỏ. Chiều cao CH thì ký hiệu là H. Vậy công thức diện tích là 1 phần 2 tổng đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao. Muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vào. Cộng vào nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa, thế nào cũng ra. Đấy, công thức rất đơn giản, nhớ đơn giản cho thầy. Và phần 2 Các bạn vẽ nhanh hình rồi nhá Nào vẽ nhanh vẽ nhanh vẽ nhanh Chưa xong tạm dừng chúng ta Vẽ xong xem tiếp Chúng ta sang phần 2 Diện tích của hình bình hành Và hình bình hành cũng tính diện tích như hình thang Nhưng đặc biệt là trên và dưới nó bằng nhau Đúng không? Vậy diện tích của hình bình hành được tính bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng Thầy có một hình hình hành ABCD. A